Thế khi người này thế khi em đi vào đêm nắng vui mờ theo giọt nước mắt bao nhiêu là nỗi đi mình xem còn lại điều gì xa hoa đã khi người em lang thang giữa phố xa đông người nơi xa hoa giờ này mang thương đau tội em hao thay tháng sáng cả sao đời sau đáy tháng tối để cánh hoa phơi u hoàn tàn tranh dinh trời chẳng thể bên nhau nên mới như vậy khóc cho người khóc cho người